mình đi sợ nghe qua giống như có người trùm miếng vải chỗ này nè nè à, cả nhà đâu à, anh anh gì ở ngoài ra nhìn vô trong đó kìa nó cái ánh sáng nó xanh xanh xanh xanh đó nhìn ghê quá dạ. Má nổi tôi cũng ấn ốc Tôi dạ. đổ đèn pin vô nè bước tường nó chiếu nghe cây cảnh Thì cả nhà xuống Wow thì nhà này một lầu anh nghĩ hai anh nghĩ như thế nào đúng rồi cái gì đậu da gà còn ta mọi Vậy người thịt bột thôi chiều quá ra gà luôn giờ này giờ chiều đâu bốn mấy rồi đó mình giờ này cũng giờ lên Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của Bình Luận TV Hôm nay em đang có mặt ở Củ Chi Và được biết cái căn nhà sau lưng em đây là của một vị đại gia khét tiếng ở vùng đất này Ngày xưa nghe nói ở đây là một cái công ty hay là một cái biệt thự rất là lớn luôn nằm trên dưới bốn năm chục tỷ đó cả nhà để biết thêm về cái hiện trạng bên trong ngay lúc này thì em mời cả nhà đồng hành với em cùng với một số anh em YouTube đi cùng để vào bên trong bên trong đây nha cả nhà cái nhà này phải nói rất là khủng luôn cả nhà cái nhà này là dài quanh kia luôn hả là nhà cái nhà riêng hả nhà kia nhà riêng anh là tự vách tường màu nâu này thôi gì không tự vách tường màu nâu nè đó đây cả nhà qua bên đây nè chạy dài ra bên đây là ờ, ờ, bốn mấy mét ờ, nghe nói là cái nhà này trị giá trên dưới bốn chục năm chục tỷ đó anh Tùng. À? Dạ. Bây giờ mình mời cả nhà đồng hành với ờ, anh em tụi mình nha. Ờ, ờ, ở ngoài nhìn vô cái căn nhà này âm tầm quá anh. này như hai tấm mà ta chắc là ờ, hai một hai tấm gì đó dạ Hồi này giống như một cái căn biệt thự cái nhà mà bề ngang vậy là anh nghĩ là như căn biệt thự rồi quá bự luôn quá lớn rồi lớn luôn em thấy nó còn nguyên quyện luôn anh đẹp quá còn đẹp lẽ nó nguyên quyện bên kia có cây mít kìa ừ. bên kia có cây mít có trái luôn cây cao cũng lớn cao quá hả cây dạ. cao kiển mà cao vậy là cũng lâu năm lắm rồi Bự. Thì thông tin mình được ờ, biết rồi cái nhà này bỏ bỏ cỡ 20 năm nữa. Là một công ty trước kia là một công ty sản xuất cái gì ờ, may mặc gì hả? Bỏ hoang luôn 20 năm. Bây giờ anh em mình ờ, tiến vào trong nha. À, đi vào đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? cái đường vô rất khó luôn cả nhà cả nhà lần trước em qua đây em không thấy vậy hả à, đúng rồi cũng mau vậy là gần 2 tháng rồi đó wow gần 2 tháng mít này giờ nó ra có một sai quả luôn có một cái gì đó lạc kỳ vậy lúc anh vô mà hai tháng mít nó đâu có mau lớn dữ vậy không hai tháng là mít lúc có nhiều khi trái nhỏ rồi giờ nó lớn từ từ mà hai tháng cũng lâu lắm bộ Ờ, chắc lúc đó không để ý đúng không em chắc là cái trái quýt sai trái quá ha à, sai trái mới trời sai quá trời luôn bây giờ ở đây chỉ có một cái cạnh một cái hàng rào à, có cái lỗ mình ừ. chui qua đây tại vì à, quay lén một chút xíu không có tìm hiểu thông tin và là ai là người à, quản quản lý cái ngôi nhà này biết đó. rất là nhiều luôn cả nhà rất là bự luôn Chà. Từ tới máy giật vậy trời ơi vun vun vun to dữ gì đang đang quay hả vun to dữ gì anh em youtube đi khám phá mà leo trèo không nổi này chắc cũng như thế nào đây là là trong được rồi anh Tùng còn sức mà di chuyển khó khăn hết pin rồi quá còn muốn, hết pin rồi anh không nhưng mà có có sạc vậy dưới rồi ờ để gì cho vui không những hình ảnh hết sức chân thật nha cách này. ờ ờ mít nè những hình ảnh tôi anh em mình đi khám phá rồi mít nè có nhảy chào lao đi rồi ờ ờ mít này coi chừng nó rụng nha mọi người tiên em vô đây em khám phá em thấy những cái à, giày dép nón hay hoặc là quần áo này em tưởng một cái nhà chuyên về dịch vụ bảo vệ bảo vệ hả? em nghĩ vậy nón đúng, đúng này có nón nón bảo vệ nè nón bảo vệ dài này, bảo vệ nè dài nón nè đúng nè ừ. mấy nón là nón kết của Ôi. bảo vệ xưa nó đậu à về bảo vệ nè nón nè đây có nón công an kìa nón công an luôn để ý chú ý chút xíu nha nó ẩm thấp đó. ẩm thấp nó có răng rớt nhiều lắm á này có cái này là sản xuất ờ, cái sản xuất để bán làm những cái nón mà giống ờ, công an rồi kia ừ. bán chứ không phải là à, nhưng mà ý là công ty mai sản xuất những cái vật dụng à, quần áo nón và dép này kia nè nhiều loại quần áo á ừ. nhưng cái là ừ. vải cái này vải thun đúng rồi cái này nơi sản xuất giống như cái công ty may mặc gì đó ừ một cái kho như thế này cũng ừ, ngập mình đi quanh đây mà rất là nhiều luôn bây giờ mình cứ đồ nghĩ, đẹp bây giờ anh anh anh hai anh à, mình nghĩ rằng là bây giờ một cái nhà chứa đầy vật liệu như này tại sao người ta không đem bán đi không này cái cái vật dụng dụng là sản xuất một công công ty mà sản xuất vật uh, may mặc á, thì nó nhiều lắm nguyên kho đó. cái này những cái vật uh, có thể là thành phẩm nó chưa hoàn thành à. hoặc là những cái thành phẩm bị lỗi nên người ta mới bỏ như vậy còn những cái thành phẩm mà à, hoàn thiện rồi thì người ta đem xuất đi hết rồi cà phê buôn bán rồi bên đây cũng nhiều mà bên đây một kho nữa nè bên đây cũng có một kho nữa cả nhà nè quá trời quá đất mũi ở đây mũi lắm anh ơi ở đây mũi quá anh à, ô gì vậy ừ. cái gì không ờ, cái cái này pin thấy ớn quá cái cái hồ dạ. nước anh tưởng là cái gì hả Ờ, thế giống như là có một người trùm miếng giả vậy anh Đâu à. Giống như là anh anh anh, anh liếc qua thôi nha đâu. Ờ, mình đi sợt ngang qua giống như có người trùm miếng giả chỗ này nè à, cả nhà Đâu à, Thấy đâu ý Nhưng mà nhìn, là, ý là mình đi ngang qua à, mình liếc Ý như là có một người trùm một miếng giải luôn Nói là ẩn ẩn ốc rồi Ừ đi <laughs> chiếu đèn pin đó Cái cành cây nó dội Ẩn ốc cả nhà ừ Giống như một Hết đầu người có thấy là một cái ghê quá ở ngồi đây á anh anh gì ở ngồi đây nhìn vô trong đó kìa dạ, nó cái ánh sáng nó xanh xanh xanh xanh đó nhìn ghê quá ờ, Dạ. Tự dạ. gọi đèn pin vô nè Bức tường nó chiếu ngay cây cảnh Trong dạ, đây cả nhà xuống. Wow Đây, Nhà này một lầu Anh nghĩ Hai anh nghĩ như thế nào Một cái nhà lớn như này mà bỏ quăng này ít nhiều cũng có cái sự đúng rồi cái rùng rợn gì đó nấu da gà không à thấy mọi người vậy? thiệt bộ thôi chiều nấu da gà luôn giờ này giờ chiều đâu bốn mấy rồi đó mình giờ này cũng giờ lên vô đi giờ mình vô vô mình khám phá này chút đi rồi bây giờ mình sẽ à, xin phép đất đai thần hoàng nhân trạch ở đây cho anh em tụi con khám phá hồi nãy mình quên sung sỉ vô đúng rồi với lại trời mưa quá em đi lần này là hai lần rồi mà chưa có được đốt nhang một cái gì à... bây giờ anh em tụi mình à... xin phép anh em tụi mình xin bạn phép bước vào để tranh thủ review cho cả nhà xem mũi quá mọi người ơi ở đây mà nhìn vô trong cái kia kìa cả nhà đó cái tay em chỉ nè ở ngoài nhìn vô nè giống như một người mà đậu cái khăn ở trên đầu luôn y chang luôn đó ra đây nhìn nè nhìn sớt qua y chang một người đậu cái khăn ở đầu luôn ghê luôn cái cái à, bóng cái bóng y chang luôn thấy không đó, mình sớt qua ha một người đàn ông hay là một người phụ nữ gì không biết đậu cái khăn lên đầu đó chỗ này là tè mọi người nè làm mất hồn cả nhà cái ờ, bề ngang này thì đúng là 5 mét hơn á không rất là rộng luôn bề ngang 5 mét nha bề ngang 5 mét hơn 5 mét, mét đi vô thì khoảng 6 ờ, mét mấy anh em ờ, tụi con xin phép trên trần thạch cao thì cũng có chỗ bị mục rồi nè trần thật cao có chỗ bị mục rồi thạch cao dày quá làm vậy tức là những cái cái đèn đó, những cái đèn này bị tháo hết rồi à. hay những cái đèn này trang trí rồi bị tháo rồi à, bây giờ tối lắm mọi người à, do một phần là hôm nay trong cái trời mưa toilet à, nên cầu với cái toilet con xíu tối rồi tối nha mọi người ôi cái đèn của em sao vô đây nó tự ôi. tắt hoài anh sao kỳ vậy như chiếu rồi ghê vậy à. đó chiếu quá trời ạ ô cái điện của em sao mở lên tự nó tự tắt hoài luôn Chà. ôi sao tự nhiên cái cái cái đèn này nó nó nó mở sáng lên rồi cái nó tự tắt à vừa bước chân vô cái cánh cửa này là đó bây giờ tự tắt luôn rồi hay là một sự trùng hợp thôi rồi bây giờ mình tranh thủ mình khám phá luôn cả nhà vậy này ngủ ờ, nhúng đã lắm anh còn nệm nguyên nệm luôn nè thấy bóng đèn bóng đèn tháo ra hết luôn ọt cắm mọi gì cũng tháo ra hết mọi rồi mà thấy không chụp à, lao cái cái kính ra của ánh sáng anh em đó hồi nãy không thấy đèn luôn không thấy gì luôn tất cả hết sợi bị tháo đi hết nói chung là không còn cái gì không còn cái gì có giá trị hết rồi mà lần trước em có tham quan nha có một cái phòng mà khóa kính khăn khóa kính nha ừ. cái này có phòng nông bộ cũng đẹp quá phòng nông bộ này cả nhà ừ, trong nhà mà mọi người các bạn xem nè đây là phòng nông bộ trong nhà nè cái này kêu bằng gì anh hòn đông bộ hòn đông bộ hòn đông bộ ờ. ta thiết kế hòn đông bộ rất là lớn trong nhà nè phong thủy lấy ờ, ở trên kia có giống như là một cái giếng trời á giếng trời đó giếng trời giếng trời trên à giếng trời trên sáng xuống là mỗi ban ngày nắng chiếu xuống sáng thì tỏ sáng đều hết cái khu vực này nhìn rất nhiều phòng ha trong này là có còn số nữa hả đúng mọi cái còn số ủa hôm trước cái cửa này hôm trước mở tự nhiên mà sao hôm nay lại đóng rồi ừ, trong đây rất là nhiều người có gì chắc có người đi vô đây không ta cũng có thể hôm trước em có đi làm cái cái cửa này em em mở có mà cửa này bằng à, bằng gỗ nè gỗ chết người em tưởng gì cẩn thận anh tưởng hồi như ngồi mưa sao anh ở ngoài mưa càng làm thêm cái không khí trong này nó áp đạm hơn ừ. âm u ớn lạnh thì anh bình anh được ơi bình anh trần nhà nó thiết kế bằng nó không trần nhà à, là phòng gỗ luôn cả nhà hôm trước á ừ. em có vô một lần với thằng thằng à, cháu vô trong này đi qua đây nè là ở trên cửa ở trên đó, nghe đùng đùng dạ. còn cái anh gọi là cái sự trùng hợp gió hay là gì đó mình không không biết nha nhưng mà một chút xíu nữa anh em sẽ lên trển có một cái điều đặc biệt à, có một cái điều đặc biệt rất là đặc biệt luôn à, một xíu nữa anh em mình sẽ lên trên đó khám phá coi anh cái đạo về đó như thế nào còn em thì có nghe một cái à, anh em à. chia sẻ rằng lúc đó cũng chiều trạng dạng giống như vậy nè cả nhà ngồi trời cũng ờ, mưa đột nhiên anh ấy khám phá nhưng mà thấy có một cái bóng mà đi tìm không thấy đúng rồi đúng rồi. một cái bóng nhảy qua ôm cái cây sắt này sao nè ôm cây sắt này sao nè cả nhà cây sắt rào đấy hả đúng rồi hôm nay hả nghe nó ôm một cái cây sắt mà giống như là một cái ờ, bóng con mèo hay là một con người gì đó nè nổi cái gà hết luôn cả nhà nói tới đó ớn quá là có khi là anh nhìn từ bên đó vô đó anh nhìn từ cửa bên đó vô đó thấy có thể ừ, thấy đây nè cả nhà thấy có những cái cái thanh sắt thấy không cả nhà đó Đèo. thanh sắt đó nhưng mà anh đó là kiếm không thấy luôn trong này mũi quá quá trời em giờ ủi quá đây. căn nhà này mình à, khám phá diễn à, diễn tranh thủ đi anh. đây nè cô chừng lẹt nhau á thôi. trong đây nè cả nhà hết sức là bừa bộn luôn nào là ra trắng hay sao á da trắng này ở phía sau có một cái thành nữa xíu xíu mình lên lên người cô chừng lạc anh ở phía sau có một hồ bơi có mấy cái nhà ăn nhà rất là nhiều nên nếu mà muốn cắt tóc cắt hay video đúc cũng được khám ở đây một cái nhà và đi thẳng xuống dưới khám một cái cái đoạn nữa cũng được có thể tách ra hay là mấy anh làm video dài video ngắn thì anh tùy bây giờ tại, mình tranh thủ khám phá này cái, cái này làm cả tiếng hồ cái cái ngôi nhà này nó to lắm nhà này to lắm à, ở phía xa à. nó có dự án đây là phòng nhà bếp của gia đình nè à. à. cái quy này này suy giống như biệt thự rồi tầng của gì đây đúng không Ôi. thì những cái vật dụng này mình không cả nhà xiên đây là hình của à, đây là bà thờ uh, mẹ của ai phải không thờ bà ừ. giống như thờ mạng và mẹ đâu mạng á mẹ đó. kêu đó thờ bà giống như là ông vậy đó. cái gì nghe cái reng reng này có tiếng bóng đèn nhiều khi nhà quen mình có nghe những cái tiếng kỳ lạ cái nhà này thiết kế hai cái cầu thang đi lên một cái cầu thang này phía bên này và mấy cầu thang nằm phía bên đó chắc uh, thiết kế theo kiểu hai dãy hai bên cũng lên cỡ nào cũng được và xuống uh, bên phía nào cũng được anh à, Tùng lên cái chỗ đó ha anh Tùng anh anh lên lên lên đường đó hả có mấy đường đi hả có hai đường đi oh ủa nó cắn ờ, ghê quá <laughs> coi chừng lẹt á sao vậy ờ. à, Hai may nha mai hôm nay mình có ba người nha đi nó không, cái gì nước đi một mình nó ớn lắm đi một mình không dám đi ờ, đâu đi đâu ớn lắm đi mình vô đây giờ này lạnh liền mà nó quăng quắn như cái nhà mà to Ôi. như này giấy tiền vàng mã sao á cái cái giấy, giấy, giấy, giấy, giấy, áo hả áo tiền ờ, người âm nè. rồi nó bán sao giờ thôi ra đi bộ cái chị giờ này bán cá hồi sao ra đi bộ này có một cái cái, cái, chậu này rất lớn ha đó là trồng những cây kiển rất lớn nè nãy giờ anh em mình chưa khám phá hết phần dưới luôn cả nhà đi ừ, rộng quá rộng quá rồi. có thể là anh em tụi mình sẽ làm video nó ngắn ngắn rồi à, ví dụ như cô chú anh chị nào mà có yêu cầu thì anh em mình sẽ trở lại chi tiết hơn cái tủ nhôm này mình mới ha à. dạ. không lực không thuốc khu vực này có thể những à, tủ nhôm này cũng cái màu này sao nó nó giống máu như ta cái màu nó đỏ giống máu à ờ, nước ờ, ờ, em, em xin cung cấp thông tin cho mọi người một chút xíu nha tại vì em cái này bằng gỗ quá không có một lần em đi rồi cái cái chân bằng gỗ quá gỗ là phòng gỗ gỗ à. đẹp quá là ở dưới em tưởng là một cái công ty may mặc nhưng mà ở trên tầng trên á ờ. có một cái mấy cái niệm cũng không biết là cái bây giờ cũng không rõ là cái công ty này nó làm cái gì về cái gì nhưng mà thiên đường may mặt nó nhiều hơn nhưng mà chỗ này nó gặp nước rồi cái này là nước là nó gặp nước cái này ta để vậy luôn ha chồng thì con phòng rất là to đừng đừng đi qua đừng đi qua chú gì đi qua anh sẽ bất ngờ trong phòng này không có đâu lên này thì thấy cái, cảm giác này khác này à. một chút xíu anh sẽ lên trên một chút xíu à. có một cái cảm giác khác cái cái cái cái, cảm giác cái cái, cái đầu nó hơi lưng lưng rồi gì hả? Nó giống như tê tê vậy. Rồi. Gỗ quá trời gỗ luôn. Có cái dấu đốt mà thấy không ạ? À? Dấu đốt mà, đốt cái gì vậy? Khu vực mà ớn nhất trong căn phòng chính là nhà vệ sinh sao thấy toàn giải dốc rồi ốm quá em, sao em vô cái phòng này em thấy gối mềm ừ. Ờ. Đúng lạnh luôn á ờ, Thấy cảm giác nó khác á ờ, Có một cái đầu vuốt Nè Phụ nữ nè Đây nè Có thì biệt cái thế đây chúng ta cửa đặc biệt gì không Đó Tức là phòng này có nữ À. Có khi là một cái bà chủ Có thể là một bà chủ đúng có một cái một là sổ bà chủ hai là của một cái cô hiện cư này phòng này dành cho nữ nha cả nhà có đầu guốc và nón của nữ tức là cái nón này nón của nữ nè thì đây có chai nước gì ạ chắc cũng nước này nọ không lông là sao đấy nước luôn là cái nón này nón có nữ rồi nè nón nữ nón này. này nữ rồi cái đầu buông này em coi cái cái đầu dài của nữ luôn giấy tờ đây nó gì vậy chỉ nè coi viết viết lông đó biển con số không à. những cái bóng đèn à, led nó còn mới nè cái này áo nè mũi quá mũi quá cả nhà cô chú anh chị nào thương tình cho em một cái like một cái chia sẻ nha căn nhà này tụi em sẽ cố gắng khám phá cho mau cái phòng đó lật em không có mở cửa được dạ yeah. nó khóa cửa rồi cái à, phòng đó luôn á phòng đó thẳng luôn á thẳng cái mình đưa đi luôn á nếu là phá không cửa không... thì mình vô không được rồi không là có hai anh khám phá ở đây là có nói một cái câu chuyện là ở trong cái phòng đó có bạn uh, có đồ đạc của căn nhà này ở trong phòng đó có bàn thờ trong luôn. phòng đó, ờ, đúng rồi có bàn thờ luôn. đúng rồi nhưng mà hiện tại mình không thể vô được khóa cửa khóa rồi ờ. không khóa thì giờ mình sao nhưng mà sao không khóa sao cái người đó biết là trong đó có là giống như là hiện tại cái căn nhà này còn một cái quản gia ở đây ở gần đây à. họ sẽ chăm lo coi cái nhà này như thế nào à. rồi xong bạn là chăm lo cái khi là chăm lo cái cái nhà đèn này có em cũng cũng nghĩ vậy nhưng mà giờ mình không thì điểm nghe thông tin vậy thôi nhưng mình không có vô được thì cũng không biết trong đó có những gì đúng rồi thì mình chỉ nghe thông tin nó tại cái gì thôi đi qua đây không đây... trước quát rồi thì mình phải đây qua đây lòn ở đây này ôi phòng này giấy nè cả nhà, giấy hay cái gì vậy? một cái ghế mà để cái này giống như vải tay người ta dạ. không phải nó thì những cái um, cái này tem tem, uh, những cái cuốn à, um, giống như cái đó nó là à, mỗi cái, cái giống thấy, như, giống thấy. như làm cuộn bằng keo gì đó thấy cái chỗ này của em nó sao nó cái máy nó dợn sóng phải không đó Kì. cái dợn sóng phải không cả nhà hay là dòng bóng đèn cả nhà cũng biết đó đây là đúng rồi trên đây là công ty trước đây để nhưng mà bây giờ nếu mà rõ ra ngoài đây thử anh coi nó còn vẫn sống không ngoài đây cũng còn sống có thể là do bóng đèn một cái đặc biệt ở phòng thứ hai có một cái ghế nằm ở giữa phòng có cái nào vậy đó ghế mình để nằm ngồi đứng ghê vậy thấy nó được thấy lạ đúng là mình đây nó ba người mình đi chứ một hồi mình vô ngày quá dám rồi có cọng dây nữa kìa Cái ghế sát bên cọng dây luôn cả nhà ừ. Vô đây điện thoại mất nét luôn Có cọng dây nữa kìa Đó Cái ghế giữa nhà luôn wow. Dây giải hả Giữa nhà luôn mấy cái à, cửa cột bằng giấy trắng hết cả nhà giấy à, trắng ghê không ghê thấy cái ghê lớn cửa cột giấy trắng sao tự nhiên giờ này vô trong đây cái đầu em nó nóng nóng nóng nóng á cái cửa sổ rồi có những cái không biết là đúng là do tâm linh trong đây hay là do như thế nào mà sao anh đi khám phá nhà hoang nhiều rồi cảm dạ. giác rất cái, là nóng luôn cảm giác khác hẳn những cái căn nhà khác đúng không đúng rồi rất là rộng một, luôn một rộng lớn ta một là rộng hai là những vật dụng mà kiểu như nó mang tính chất mà tâm linh Và giải dốc nó có những cái câu chuyện uh, của các anh em đi trước đó anh mình sợ ở trong này nó liên tưởng mọi người cái cái cái con này hình như là ta không mở được ta cũng đợi bị quá rồi ờ ừ. ừ, đúng rồi khoai đây không có ai đây không có ai không tụi em chỉ ờ, xin khám phá để cho mọi người được xem chắc dạ, không có ai không? giờ mình ờ, không từng này có lên được không được lên đầu được à. lên đầu được lên đầu anh thấy cái dại không ồ. Ờ. à. anh tùng anh thấy cái anh tùng cái này lên mà nhìn thấy một cái là mất hồn liền Ờ. phải không? Tự nhiên giải trắng được treo sao nó, phơi ở đó. Ừ. Đây nè. Thú vị một chút. trắng, thi buồn một chút xíu mà hôm nay. Khoan, ừ, khoan giá dưới thì khoan lên. Trong này có cái mùi. Ở nhà lâu ngày rồi. Không thấp quá. Alo. Đấy. Mùi dơi. Mùi nó móc may quá. Đấy cái mùi này giống như cái mùi phân dơ á anh dán là cái công ty này xưa này sản xuất những tấm nệm nè đây là những tấm nệm nè tấm nệm nè nệm là ép lại nhiều tấm đúng cả nhà nhiều tấm mới làm tấm nệm nè vừa sản xuất quần áo mà vừa sản xuất những tấm nệm luôn cái này là những cái bó giải bó giải còn nguyên hay à, là xấu ác à định rồi tôi không à rất là rộng luôn một cái nhà công ty may mặc nhưng mà ở trên này có cái niệm ẩm thấp đó ẩm thôi dưới này là cái tầng lầu để mình khám phá dưới rồi mọi người để nấu da gà nè mọi người rồi rồi ơi cái cái cái ờ, lông nó dựng lên luôn á cái này dạng này có lông ờ, đặt ờ, đồ vô đấy giữa chết được đừng đừng có dựa ra nó nó nó nó một á nó mềm này mà lại chịu dựa ừ, cái may nữa còn dựa nhẹ xíu nha à. ở dưới đó có một cái hầm có một cái hầm dưới đó có một cái hầm ha anh đúng rồi ở trong đó một cái giống như một cái hồ cá nè ừ. có cây cảnh cây kiện trong đó nè như đó đó ờ. còn ở phía bên đó là một cái hồ bơi à một chút xíu nữa anh em mình sẽ vào đó quá rộng luôn trong kia có nhà kho đó kìa đúng rồi quần áo giải dốc tùm nên khám phá một cái ngôi biệt thự như thế này đang đang bị một rồi mọi người những anh em nào có sao này có khám phá này cẩn thận nha hồi nãy em vô, xíu vô, xíu nữa đấy. may là em giữa đó anh thấy ờ, nó, ờ, nó một rồi vừa một phát là rớt đó là nguy hiểm đó nguy hiểm làm à, mình đi khám phá những cái chỗ mà nhà quan cái này không nên cẩn thận một chút xíu nha không nên cái gì cũng dựa được mình thấy là nó chắc chắn như là nó không được cái nhà quan thường là có gì nó suối khiến nó chu ký hay với là cái nền nó cũ rồi lâu ngày nó vật à. dụng nó cũ rồi nó có thể là gãy à, à, hư hoại nên xảy ra bất cứ lúc nào mình không hay mình nên cẩn thận cái những đi những cái này hồi nãy mình đi cái làm kia rồi mẹ đã xuống cái kia đâu đúng làm thế này có không rơi cái này là phù hiệu cho công nhân viên nè mọi người chắc là, là công an viên chứ nó có mấy, mấy trong An viên mà em đọc là công nhân công An viên chắc là những tấm giải xanh này để may đồ cho công an viên này cả nhà à, ờ. lần này anh đi vô mà nó cầm nhát em thấy dùng đồ nó những cái tấm mặt cao á lâu ngày trên đây nó một cái rớt xuống à, à. cái trong phòng này ở bên trong đây chưa rớt ngoài nó rớt hết trơn rồi à, anh à. cái trong này có một cái gì đó tại sao tại sao người ta cái phơi mấy cái hài vợ trắng ở đó cái khăn đó nè ở trong đó có bát hương nè có đó ôi ở trong đó có bát hương người cúng anh à Ồ oh. Cái này là sang Cái khăn tắm thôi Biết là khăn tắm rồi nhưng mà để... Anh vô trong này nè Thấy không Đó có người có người vô là cúng kìa Em em có tiếng đập cũng có tiếng Ờ Cái tiếng nói mình thấy gian ở trên này nó còn có một cái sân thượng đồ đi ra là phía đó nè nó có cái cửa này tự nhiên điện thoại vô đây mất nét ta trên này có cửa có chung thực tế bị ra nó đó là nó Anh mọi mọi người cái tiền vàng bạc những cái chung hương ờ, đèn cái gì này cái ca cái ờ, được anh được anh không cái vật dụng gì đó không phải không. cái thuốc đồng đồng cái thuốc nhiều khi người ta ếm cái gì trong đó mình mình luôn hiểm lắm dạ. nè cả nhà đây ai biết cái này cái gì giải mã giùm em anh anh nói anh này anh biết rồi anh biết cái này cái này rồi cái đây này là cái nơi thờ cúng của, của gia đình nhà này đúng rồi hồi xưa là nơi thờ cúng có những bàn thờ nhưng mà khi mà dọn đi thì người ta lấy những cái bàn hết rồi nhưng những cái hương này người ta để lại đây thôi để lại đây giống như chưa tức là đi ờ, dọn đi những vật dụng đi nhưng mà có người ở giữ lại để uh, giống như người quản gia đó uh, mỗi ngày vậy đó thắp theo hương ở đây sao quên mình có cái hộp bịch bánh nè bịch bánh rồi không nguyên không có đem uh, thấy dưới nó bị sụp nhiều rồi đổ món món nhiều nhưng không quẹt theo lâu lắm rồi lâu lắm rồi nó mới móc gì nè ừ. lâu rồi à còn để hai chục ngàn bé hương rất là nhiều luôn cả nhà đây là hương với nhiều thôi mình ờ, Một, đây mình mình không có đem quẹt than ở đây cũng ba. có quẹt có nhang nó mình đâu thắp nhang không, ờ, không, không có quẹt không có quẹt ờ, mình niệm phật đi nam mô phật nam mô gì đà phật phật những nếu mà có tâm linh hơn lên gì đó thì cũng Bốn. À, giống như tụi tôi muốn ra đây khám phá thôi chứ không có gì hết còn có những hương linh tâm linh thì ráng hương này niệm phật để mau siêu thoát cõi an lạc phòng sách, sám hối ba năm quỳ Phật cái kinh đó cái kinh đúng không anh uh, nguyện đem lòng thành kinh, đợi theo đám mây buông xếp lại xếp lại đây là tặng cuối cùng á anh tức là khi mà chủ nhà dọn đi thì những cái bàn thờ à, anh có thấy cái gì nó mò dần dần đó gì đá không đây đá kia có một cái miếng vải từ trên trần nhà xuống luôn không vậy là cái cái cái, cái miếng trùng vải đó đó anh thấy chùm à, vải có cái vết cái... kéo cái vết kéo có cái vết kéo sao em nổi da gà cái gì đấy trời ơi à, liên tục luôn á lần thứ hai chỗ này là cái à, miếng dán la phong mọi người nhìn ở xa nhìn tới tưởng miếng giải dán la phong Ồ. ở ngồi đây có một cái view rất là mát mẻ luôn cả nhà dạ view hấp dẫn rất là hấp dẫn luôn mấy thanh này nó một rất là đẹp view nhìn xuống rất là đẹp em em ngồi cái cam nãy giờ luôn anh ừ. em ngồi cái cam nãy giờ luôn giờ là hết rồi đâu đừng lên đúng không không giờ hiện tại hết rồi đây là một cái nhà kho em lên đây nãy giờ em cũng rất là ngợp luôn nó cảm giác như nó thiếu oxy á em, hình như là cái độ cao hay là mà có một cái gì đó em không hiểu nữa cả nhà lên đây là nó ngợp ngạt mà nó rất là nhức đầu luôn nếu ờ, anh chị cô chú nào mà có kinh nghiệm thì hãy ờ, bình luận cho em biết xem nha qua, xem qua cái video clip này mình có nên ừ. như thế nào để cho nó đúng không giống như mình à, qua đây hay cúng thầy hay hoặc là qua đây cúng một cái bánh kẹo nào đó có một cái đốt ngang hương tại vì biết sao hôm trước em có qua thăm rồi em có qua ừ. khám phá rồi nhưng mà em cũng có nói là lần sau em qua em có bánh kẹo có đốt nhang nhưng mà hôm nay em lại không có mang theo thì à, bây giờ mình à, xin à, các Gì? phần hương linh ở đây à, bỏ qua Thứ một lần lỗi đi. bỏ qua đi à lần sau thì cố gắng đúng Nếu rồi mà lần sau có quay lại nữa sẽ cố gắng không thất hứa nữa diễn đi rồi mình sao mình qua cái mình sẽ xuống tầng dưới qua nhà đó hồi nãy là mình đâu có ra đâu thì chưa qua nhà đó thì hồi nãy cái chỗ mình đi ngang đó mình lên cái cái cầu thang đó mình đâu ra ờ. ngoài đâu thì bây giờ mình ở đây mình quay cho chút xíu rồi xong mình đi phía phía sau căn nhà ờ thưa ra phía sau đi à, nghĩ cái này cũng trống giống như đây dạ. ờ, À. mời mọi người đi ờ. xuống và tham quan phía dưới có cái hầm ở dưới sau cả nhà đó giống như mình cây cọ mà bơm nước bơm gì ra thì uh, ba anh em sẽ đi vào phía sau này như có cái hầm ở sau cả nhà mời cả nhà ra ngoài đây khám phá với em nha đâu có gì đâu xài nồi nước thì chắc là hầm để chứa chứa nước chứa đồ gì thôi không sao có gì không để cái này căn hầm này cũng chặt cho nên mình à, để cho một à, người bạn xuống đó khám phá xem có gì không nha cả nhà rất là rộng lớn luôn nếu mà khám phá mà chi tiết á cả cái khu này chắc video rất dài luôn cả nhà bên kia có cái bên kia là một cái khu gì cả nhà không hiểu là khu gì luôn á nhìn dạ, view nhìn lên là cả nhà đó cái này mình để ờ, giống như tiệc nhỏ nhỏ vậy ha gai dạ. nè ờ, buổi tối gì đó gai nè ờ, chứ là, dạ. là, một buổi tiệc nhỏ mở nhạc rồi lên nghe ừ. nhảy Này, cái bạn. ngày buổi trưa cũng rất là mát luôn nè à, hôm nay giờ này mới có 5 giờ nhưng mà người tại vì uh, Video cũng ờ, dài rồi. Em mến chúc mọi người một ngày mới an lành, hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe nha. Và em ờ, xin kết thúc video tại đây. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của em nha.